chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày 27 đến tháng 2 đến ngày mùng 3 tháng 3 năm 2023 của kênh đầu tư TGC. Như quý biết, tuần qua một tuần biến động khá là mạnh của thị trường chứng khoán Việt Nam. Đầu tuần thị trường hồ hởi với một phiên bùng nổ giao dịch khớp lệnh tăng giá 27 điểm. Có thể tưởng tượng là lúc đó giới đầu tư đang rất là kỳ vọng là thị trường hoàn toàn có thể là vượt ngàn mốt và có thể tiến lên test cái đỉnh 1125 hướng đến test MA200 ở vùng 1335. Tuy nhiên, vào phiên ngày thứ ba thì đầu phiên thị trường cũng tăng giá hướng đến vùng giá là 1095 nhưng sau đó áp lực bán gia tăng và giới đầu tư đã bị dội gáo nước lạnh vào cuối phiên với việc thị trường đóng cửa giảm nhẹ hai điểm ở vùng 1082. Tuy nhiên bước sang phiên ngày thứ tư, thứ năm và thứ sáu thì nó là ba phiên áp lực bán khá là mạnh đưa thị trường của chúng ta đóng cửa ở vùng giá không mong muốn 1039. Có thể nói thị trường đang ở cái ranh giới nó khá là mong manh ở cái cạnh dưới của nêm. Và điều này nó hàm nghĩa với việc nếu thị trường tiếp tục giảm giá và đóng cửa dưới 1030 thì nó sẽ cho thấy là có một cái đáy thấp hơn cho chúng ta tín hiệu là thị trường chính thức bước vào downtrend với đáy sau thấp hơn đáy trước, đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Trước vậy điều gì đã xảy ra? và cái lý do gì dẫn đến là việc diễn biến thị trường tuần qua là khá là tiêu cực và những tuần tới thị trường sẽ diễn biến theo hướng như thế nào. Trước khi đi vào phân tích chi tiết kỹ thuật thì tôi sẽ điểm qua tin cơ bản. Xét về yếu tố thông tin cơ bản, tuần qua thì như chúng ta biết là tâm điểm chính là cái biên bản cuộc họp FOMC, sau đó là GDP của Mỹ và chỉ số PCE Index của Fed, chỉ số theo dõi lạm phát của Fed. Vì chúng ta biết là Mỹ thì có 3 chỉ số à, lạm phát thứ nhất là chỉ số lạm phát lõi CPI ờ, chỉ số lạm phát CPI và chỉ số PCE index thì như chúng ta biết là chỉ số Core PCE index này chính là chỉ số quan trọng nhất bởi vì nó là chỉ số theo dõi lạm phát của Fed. Fed căn cứ phần lớn vào cái chỉ số Core PCE index này để đưa ra những cái quyết định về điều chỉnh chính sách tiền tệ. Vì chúng ta biết là chỉ số COPC Index này thì có loại trừ đi cái biến động bất thường của giá năng lượng và giá thực phẩm. Do vậy là nó thực chất hơn cái chỉ số CPI nhiều. Thì trong tuần qua chúng ta thấy là cái biên bản của họp FOMC thì không có nhiều bất ngờ. Fed, các quan chức chủ tịch Fed vẫn tiếp tục ờ, cái quan điểm diều hâu và hướng đến là phát đi tín hiệu sẽ tăng lãi suất mạnh hơn trong năm nay. Tuy nhiên chưa có mức cụ thể cuối cùng nhưng mà nếu theo biên bản tháng, cuộc họp tháng 12 chúng ta biết là các quan chức chủ tịch Fed đang dự kiến lãi suất sẽ được đưa lên mức là 5 đến 5.25 hoặc là 5.25 đến 5.5. Tuy nhiên, à, thông tin tiếp theo của tuần qua ảnh hưởng khá lớn đến thị trường. Chúng ta biết chính là thông tin ờ, GDP của Mỹ thì GDP của Mỹ có giảm nhẹ so với dự đoán chuyên gia nhưng vẫn tăng 2,7%. Đây là một mức tăng khá và đạt kỳ vọng của Fed. Tuy nhiên, cái quan trọng nhất chính là chỉ số PCE Index của Fed thì lại tăng khá là mạnh. Chỉ số PCE Index của Fed thì tăng 0,6% so mức dự đoán chuyên gia là 0,4 và đưa PCE Index của Fed đưa chỉ số PCE của Fed thì là cùng kỳ theo năm là tăng 5,4%. Chúng ta biết cái chỉ số PCE Index PCE Index này là Fed muốn kỳ vọng đưa về vật giá là dưới 2% mà bây giờ không những giảm đi, tháng qua lại tăng lên từ mức 5% của tháng trước tăng lên 5,4. Nó cho thấy lạm phát của Mỹ đang không hạ nhiệt mà lại đang có dấu hiệu là đảo chiều quay đầu. Điều này nó rất là phiền bởi vì nó không tốt cho thị trường tài chính. Điều này hàm nghĩa việc Fed sẽ cần phải mạnh tay hơn nữa về lãi suất và phải phát đi thông hiệp mạnh mẽ hơn nữa đối với thị trường lao động cũng như thị trường tài chính để hạ nhiệt nền kinh tế. Đó là lý do mà thị trường tài chính tuần qua biến động đa phần là giảm giá, trong đó thì thị trường chứng khoán Việt Nam cũng là một phần trong bức tranh chung đó. Tuần mới thì à, xét về yếu tố thông tin, chúng ta cũng có thông tin tuần mới. Tuần mới nhé thì uh, bảng lương phi nông nghiệp và tỷ lệ thất nghiệp của chúng ta thì không có nhưng mà chúng ta có thông tin về chỉ số PMI à, khối dịch vụ của Mỹ này và ngày thứ ờ, mùng 1 thì chúng ta có chỉ số PMI khối sản xuất của Mỹ này dự đoán này chỉ số PMI khối dịch vụ của Mỹ thì tiếp tục đứng ở mức là dưới 50 nó cho thấy là cái khối sản xuất của Mỹ thì đang có xu hướng là thu hẹp sản xuất. Tuy nhiên, cái khối dịch vụ của Mỹ thì lại chỉ số PMI dịch vụ của Mỹ thì lại tiếp tục đứng ở mức là 54,4 trên 50 nó cho thấy là cái khối dịch vụ của Mỹ thì vẫn tiếp tục phát triển mạnh và gia tăng. Cái điều này là điều hoàn toàn không mong muốn của Fed vì chúng ta biết là Fed đang muốn hạ nhiệt lạm phát. Điều này đồng nghĩa việc là cái nhu cầu tiêu dùng phải được hạ nhiệt nhưng mà nếu với những thông tin và dự kiến như hiện tại thì nó không cho thấy điều đó đó là về thông tin cơ bản à, được công bố trong tuần à, này tuần qua và tuần tới còn xét về các thông tin à, kinh tế vĩ mô lớn hơn thì chúng ta biết là cái thị trường nhà đất của Mỹ đã giảm khá là mạnh có tháng có quý giảm mạnh nhất kể từ năm 2008 đây chúng ta nhìn thống kê cái giá thị trường nhà của Mỹ này đấy tổng giá trị của Mỹ giảm là 2.300 tỷ. Đây là một mức giảm rất là lớn, gần tương đương với cái mức giảm à, đợt khủng hoảng nhà đất của Mỹ diễn ra. Điều này nó cho thấy cái thay đổi giá nhà này cũng ở mức rất là lớn này, gần 5%, à, gần tương đương với cái mức giảm giá nhà à, của năm à, khủng hoảng 2008 Điều này nó cho thấy là cái sự ảm đạm của thị trường nhà ở của Mỹ và nó sẽ có xu hướng là tiếp tục tái diễn trong thời gian tới. Bên cạnh đó thì chúng ta biết là cái ờ, dự trữ tiết kiệm và cái vay nợ của người dân Mỹ thì đang tăng ở những mức kỷ lục. Điều này nó là những tín hiệu ờ, cảnh báo cái suy thoái đang cận kề. Ở đây chúng ta biết là khi dịch Covid xảy ra thì Fed đã thực hiện chính sách là bơm tiền thực thang. Đấy, đưa cái tổng phương tiện thanh toán của Mỹ lên mức rất là cao. Hiện nay đang dịch ngang đi ngang. Tuy nhiên cái tiết kiệm của người dân Mỹ từng được đẩy lên ở mức cực kỳ cao trước đại dịch. Khi đó nền kinh tế Mỹ lock out thì là không có uh, người dân không chi tiêu mua sắm nhiều. Tuy nhiên nền kinh tế Mỹ chỉ mở cửa trở lại chưa đến 2 năm thì toàn bộ khoản tiết kiệm đó đã tiêu hết veo trong khi đó còn tiêu âm luôn cả so với cái thời kỳ trước uh, khủng hoảng cơ thời kỳ năm 2010 2012 lúc đó tỷ lệ tiết kiệm của người dân Mỹ thường trên 5% hiện nay tỷ lệ tiết kiệm đã xuống dưới 5% đâu đó ở mức hơn 3% thôi đây là một cái dấu hiệu nó cảnh báo là người dân Mỹ thì đang khá là nghèo đấy dựa trên cái tài khoản tiết kiệm bên cạnh đó thì cái vay nợ của người dân Mỹ thì tăng đột biến chúng ta nhìn thấy đấy cái mức vay nợ từ mức 11.000 tỷ năm 2013 tăng lên mức 17.000 tỷ năm 2022, một mức tăng chóng mặt. Kết hợp với lãi suất hiện nay đứng ở trên cao nữa thì nó hoàn toàn là một cái áp lực rất là lớn cho việc trả nợ. Và khi mà người vay không có khả năng trả nợ thì nó sẽ dẫn đến là gia tăng nợ xấu. Nợ xấu mà gia tăng thì nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hệ thống tài chính, đặc biệt là các ngân hàng. Do vậy, chúng ta cũng có thể nhận định có một bản nhận định rất là đáng lưu tâm của Morgan Stanley, à, một trong những ngân hàng hàng đầu của Mỹ thì có nhận định là thị trường chứng khoán Mỹ à, hiện nay thì chưa phản ánh hết những thông tin xấu tiêu cực của nền kinh tế. Giới đầu tư đang quá lạc quan Đấy, vào việc là nền kinh tế Mỹ sẽ hạ cánh mềm và Fed sẽ sớm hạ lãi suất. Tuy nhiên, với những dữ liệu kinh tế công bố trong tháng 2 thì chúng ta thấy đấy, tỷ lệ thất nghiệp thì đang ở mức tốt nhất trong vòng 50 năm. Đấy, À, lạm phát thì lại đang quay đầu tăng trở lại đối với chỉ số lạm phát PCE ờ, của Fed và chỉ số lạm phát tổng thể CPI thì chỉ giảm nhẹ từ 6.4 đến 6.5. À, ờ, bảng lương phi nông nghiệp số việc làm được tạo mới thì ở mức rất là cao, hơn 500.000 việc làm. Toàn bộ những cái dữ liệu nền kinh tế Mỹ nó đang cho thấy là nền kinh tế Mỹ đang phát triển rất là nóng. Lạm phát vẫn tiếp tục tăng cao và có nguy cơ là cố kết ở vùng trên cao này không chịu xuống. Điều này nó hoàn toàn phát đi tín hiệu Fed sẽ phải mạnh tay hơn trong công cuộc tăng lãi suất để chống lạm phát. Và thị trường tài chính hoàn toàn có thể đảo chiều giảm giá 26% trong vòng vài tháng tới, tức là tầm quý 2 và quý 3 đấy. Điều này nó cũng phù hợp nếu thị trường chứng khoán Mỹ chỉ số S&P 500 giảm về 3.000, chỉ số Dow Jones xuống dưới 29.000 thì hoàn toàn chỉ số VN Index của chúng ta cũng có thể bị ảnh hưởng liên đới và việc chỉ số P index của chúng ta có thể thủng 1.000 thậm chí quay về đo lại mốc dưới 900 cũng là điều không quá bất ngờ. Đây tất nhiên là kịch bản không mong muốn nhưng chúng ta vẫn phải chuẩn bị kịch bản trước nếu nó xảy ra thì chúng ta có ứng phó phù hợp. Đó là xét trên bình diện thế giới, tất nhiên là nó chưa xảy ra. Những cái gì chưa xảy ra chúng ta không nên tranh luận nhiều nhưng đây chúng ta đang đưa về góc nhìn phân tích và tôi cũng hy vọng là chúng ta hãy chuẩn bị cho những điều không mong muốn những điều xấu xảy ra nhưng hãy chuẩn bị tư tưởng cho những điều tồi tệ nhất nếu nó xảy ra thì chúng ta cũng có ứng xử phù hợp. Còn đối với à, Việt Nam thì sao? Đối với Việt Nam thì chúng ta chưa trải qua đợt vỡ nợ trái phiếu nào cả. Tuy nhiên, à, gần đây nhất thì chúng ta cũng đã biết rồi doanh nghiệp phát triển bất động sản lớn thứ hai của Việt Nam là Novaland chỉ sau uh, Vinhome thôi. À, đã có hai khoản trái phiếu 1.000 tỷ mỗi khoản 1.000 tỷ đến hạn và chưa thanh toán được à, chủ đầu tư cũng có phát đi cái tín hiệu là muốn à, lùi thời gian thanh toán đối với các à, chuyên gia quốc tế thì họ rất là quen với việc này bởi thị trường trái phiếu của nước ngoài đã phát triển rất là lâu năm và họ rất là quen việc này thì họ có đưa ra nhận định là về nợ trái phiếu của doanh nghiệp bất động sản Việt Nam thì đây mới chỉ điểm khởi đầu và hoàn toàn cái việc ờ, không thanh toán được nợ ờ, trong thời gian tới đối với các doanh nghiệp thì nó có thể tiếp tục nối dài cái danh sách sẽ tiếp tục nối dài và sẽ có nhiều doanh nghiệp rơi vào cảnh như thế này nếu chúng ta nhìn ờ, kỹ hơn vào cái cơ cấu nợ trái phiếu của chúng ta sẽ đáo hạn trong năm nay thì chúng ta có thể hình dung ra điều này hoàn toàn phù hợp tháng 1, tháng 2 áp lực đáo nợ của chúng ta ít Tháng 3, tháng 4 bắt đầu tăng dần, nhưng đặc biệt áp lực đáo hạn trái phiếu rất là mạnh từ tháng 6 đến tháng 9. Và có thể cái danh sách những doanh nghiệp không trả nợ trái phiếu sẽ ngày một dài hơn và cái niềm tin của giới đầu tư trái chủ đối với ờ, con nợ khách hàng là các doanh nghiệp ờ, phát hành trái phiếu sẽ ngày một vơi dần. Mặc dù chính phủ của chúng ta rất là thiện trí, đó, à, có chỉ đạo Đây. Chính phủ thì Thủ tướng ờ, Phạm Minh Chính có chỉ đạo là các đơn vị truyền thông hãy uh, truyền thông mạnh mẽ cho thị trường trái phiếu để khôi phục niềm tin nhà đầu tư. Nhưng theo tôi, cái này nó chỉ dừng lại diện khẩu hiệu thôi. Bởi vì cái điều quan trọng nhất là các chủ đầu tư bây giờ phải bán bớt sản phẩm, hạ giá sản phẩm xuống để bán thu dòng tiền phải bán bớt những dự án đối với chủ đầu tư nào đang ôm đồm quá nhiều dự án thì phải thanh lý bớt đi chấp nhận bán cắt lỗ chấp nhận hạ giá để bán để thu dòng tiền về hoàn thành cái nghĩa vụ tài chính của mình đối với các trái chủ thì điều này mới hy vọng là khi giới đầu tư giới trái chủ họ nhận được tiền gốc nhận được tiền lãi và với cam kết của những chủ đầu tư thì họ mới có thể đây là tôi nói là có thể nhé là họ còn có thể tái cho vay chứ còn cái việc mà cứ đến hạn mà lắc đầu sau đó bảo là em không có tiền ờ, gốc lãi cứ khoanh lại đó cho em chịu hoặc là để em gán nhà gán sản phẩm nhưng với giá trên trời thì tôi nghĩ là không có khả năng ờ, niềm tin một khi niềm tin đã mất thì mất hết không còn gì đâu do vậy dù chính phủ hay giới truyền thông có ra sức tuyệt tuyên truyền như thế nào thì tuyên truyền nhưng một khi mà không hoàn thành nghĩa vụ ờ, niềm tin đã mất thì tôi nghĩ là rất khó để lấy lại Do vậy đây là một điểm rất là đáng báo động. Cái thị trường trái phiếu của chúng ta, đặc biệt cái cơ cấu đáo hạn trái phiếu rất là lớn trong năm nay, nó hoàn toàn là một cái vết đen. Nó hoàn toàn là một cái biến số mà chúng ta chưa thể tưởng tượng được là giới đầu tư sẽ phản ứng như thế nào đâu. À, khi mà cái biến số này xảy ra, do vậy chúng ta cũng hết sức cảnh báo, hết sức lưu ý nhé. Không nên quá lạc quan trong thời điểm này. Bên cạnh đó thì cái tình hình khó khăn chung của doanh nghiệp thì chúng ta biết rồi tình hình khó khăn chung của doanh nghiệp chúng ta thì ờ, chúng ta có thể nhìn qua ờ, một doanh nghiệp rất là tiêu biểu trong ờ, khối doanh nghiệp sản xuất Hòa Phát. Một trong những doanh nghiệp hàng đầu, doanh nghiệp chiếm 30% cái nhu cầu sắt thép hơn 30% cái nhu cầu sắt thép của chúng ta thì thị phần thì chúng ta biết là Hòa Phát năm 2022 kết quả kinh doanh cũng sụt giảm khá là mạnh, đặc biệt là lợi nhuận. Chúng ta biết giảm từ mức là 34.500 của năm 2021 chỉ còn là 8.400 của năm 2022. Tuy nhiên dự kiến năm 2023 lợi nhuận tiếp tục sụt giảm. Đây chúng ta mới đang biết là dự kiến của doanh nghiệp nhé. Chúng ta biết là năm 2022 doanh nghiệp có dự kiến là lợi nhuận tầm 25 đến 30.000 tỷ, kết quả thực hiện chỉ được 1 phần tư thôi. Do vậy, năm 2023 kế hoạch là 8.000 tỷ thì chúng ta cũng chưa biết kết quả thực hiện được thế nào. Nhưng chỉ dựa trên kế hoạch thì chúng ta cũng biết là cái độ sụt giảm rất là lớn. Nó cho thấy cái việc sản xuất, cái sự khó khăn, nó không chỉ bủa vây các doanh nghiệp bất động sản, bủa vây luôn cả các doanh nghiệp đầu ngành trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp của chúng ta. Điều này cho thấy bức tranh không hề tươi sáng đối với toàn bộ nền kinh tế của chúng ta và đặc biệt đối với thị trường tài chính của chúng ta với việc các doanh nghiệp mà sụt giảm lợi nhuận thì rõ ràng EPS giảm và PE tăng thì định giá thị trường hoàn toàn không hấp dẫn và thị trường hoàn toàn có thể điều chỉnh xuống những miền giá thấp hơn để hấp dẫn giới đầu tư xuống tiền. Đó là về những cái yếu tố về kinh tế các bạn nhé. Về cơ bản thì xét trên những yếu tố cơ bản tuần qua và những yếu tố tương lai sẽ xảy ra thì chúng ta hoàn toàn có thể thấy là những tin tức không ủng hộ cho việc tăng giá của thị trường. Do vậy, hiện nay nếu thị trường đi sideways được trong biên độ rộng thì nó đã là một thành công. Cá nhân tôi thì tôi khá là kỳ vọng là thị trường sẽ giữ được mốc 1030 và nó đi được sideways trong vùng 1030 nghìn mốt này. Đây là điều kiện lý tưởng. Tuy nhiên, đấy là về quan điểm cá nhân và về mong, mong muốn thôi, cảm tính thôi. Còn nếu mà xét trên ờ, phân tích kỹ thuật, định tính thì rõ ràng là không có cửa nếu theo phân tích kỹ thuật định tính thì chúng ta nhìn thấy là viên index của chúng ta đang đi trong cái mô hình nêm. Và đây là mô hình nêm là nêm giảm giá, nêm tiếp diễn. Nêm tiếp diễn thì trước đó là xuống giảm giá, thị trường giảm giá từ 1.300 xuống 900. Bây giờ đi trong mô hình nêm mà một khi đã phá qua vùng 1030 này thì nó sẽ tiếp tục hướng đến test lại đáy cũ dưới 900 thôi, 808 thôi. Các chỉ báo kỹ thuật cũng đang cho tín hiệu tiêu cực. Đối với thế giới thì chỉ số chứng khoán Dow Jones uh, vẫn đang giữ được cái quá trình sideways Đấy, tuy nhiên tuần tới thì nó sẽ thật sự thử thách ở cái vùng MA 200 32.300 nếu vùng này giữ được thì nó tiếp tục đi sideways ở vùng 32.000 34.000 nhưng nếu vùng này không giữ được thì hoàn toàn nó sẽ sang một trường mới tức là quá trình tái phân phối kết thúc thì hoàn toàn nó sẽ bước sang quá trình đao chen giảm giá có một điểm bất lợi đó là chỉ số DXY thì tuần qua lại đảo chiều tăng khá là mạnh tăng giá khá là mạnh lên 105. Chỉ số DXY tuần tới sẽ hướng đến vùng 106.5. À, lãi suất qua à, lãi suất uh, trái phiếu chính phủ Mỹ thì tăng khá là mạnh. Lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm tuần qua cũng tăng rất là mạnh. À, đang uh, đứng ở vùng 3.94. Một khi nó vượt đến vùng này nó hoàn toàn có thể hướng đến vùng 4.2 đỉnh cũ và phá qua đỉnh cũ thì hoàn toàn nó có thể đạt lên 5.2 nếu thật sự nó đạt đến đây thì rõ ràng là cái quá trình lao dốc chen của thị trường chứng khoán Mỹ sẽ bước vào quá trình lao dốc mạnh với những phân tích như trên thì rõ ràng tín hiệu kỹ thuật đã chỉ ra cho thị trường của chúng ta là xấu do vậy thời điểm này không phải thời điểm mua hàng cũng không phải là thời điểm canh mua quý vị mà có hàng thì canh thoát thôi tùy từng cổ phiếu tất nhiên là câu chuyện nó phụ thuộc vào một số cổ phiếu có game riêng thì tôi không nói nhé. Những cổ phiếu bơi ngược dòng thị trường thì tôi không đề cập ở đây. Tôi đang nói 80% cổ phiếu chung là theo thị trường thì sẽ có xu hướng là nhiều khả năng là giảm giá, đặc biệt là nếu thị trường phá qua 1032 thì quý vị phải dứt khoát và mạnh dạn lên. Đo với với chỉ số VN Index với các cổ phiếu ờ, chủ chốt thì sao? Ờ, nhóm cổ phiếu ngân hàng, nhóm cổ phiếu ảnh hưởng lớn nhất đến thị trường. À, Vietcombank chúng ta vẫn đang thấy đang dịch ngang ở trên đỉnh Tuy nhiên, việc Vietcombank lập đỉnh trong thời buổi mà thị trường chứng khoán xấu, nó đang cho thấy là việc kéo trụ xanh vỏ đỏ lòng thôi. Điều này nếu các bạn có Vietcombank thì bán gấp nhá. Sớm muộn Vietcombank sẽ ờ, rơi giảm giá bù thôi. BIDV cũng tương tự như Vietcombank thôi. Cũng đã tạo mô hai đỉnh ở phía trên này vẫn đang ở cái vùng đỉnh khá cao. quỵ có thì bán gấp thôi. ngân hàng số 3 trong nhóm ờ, ngân hàng à, ngân hàng công thương thì đã có tín hiệu xấu hơn rồi đã bắt đầu phá qua cái vùng giá 288 đã đường rơi vào quá trình giảm giá rồi Techcombank Techcombank vẫn đang giữ được Tuy nhiên Techcombank đang đi trong cái mô hình uh, tam giác này và một khi phá qua cạnh rưỡi của tam giác thì khả năng Techcombank sẽ sớm đảo chiều thôi nó sẽ sớm phá qua 27 và đã giảm bước của quá trình giảm giá tiếp theo VPBank thì sao VPBank cũng đã giảm giá rồi rời sai mốc 20 rồi về 17 rồi tín hiệu kỹ thuật tiếp tục tiêu cực Sacombank một trong những ngân hàng có thiên hướng đầu cơ khá là mạnh thời gian qua Sacombank cũng đang tạo đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước điều kiện cần là đáy sau thấp hơn đáy trước một khi Sacombank giảm xuống dưới 25, 23 thì nó sẽ chính thức giảm giá mạnh. Nhóm ngân hàng khá tiêu cực, đa phần các cổ phiếu đều ở trạng thái tiêu cực. Ở MACD đa phần đều ở dưới không, nó cho thấy cái tín hiệu tiêu cực có thể bước vào cái quá trình giảm giá mạnh. Đối với nhóm cổ phiếu trụ cột, ví dụ như họ nhà VIX. VIX thì vẫn đang ờ, tạo cái hỗ trợ quanh vùng 51 52 này. Một khi đóng cửa phía dưới thì VIX sẽ vào cái quá trình giảm giá mạnh. Còn nếu không thì VIX hoàn toàn có thể phục hồi. Cái quá trình nhỏ nhà VIX chúng ta cần quan sát cái VIX ở vùng giá 5152 này. Tương tự như VIX thôi. Vinhome Vinhome đã đã đã phá qua 41 rồi. Điều này là tín hiệu hơi xấu đối với Vinhome này. Vì một khi phá qua 41 thì Vinhome không có đáy đâu. Hiện nay cái ngưỡng tâm lý là 40 thôi đang là cái hỗ trợ của Vinhome nếu qua 40 nữa thì có lẽ Vinhome về đầu 3 đầu 3 thấp là cao đối với cổ phiếu VRE VRE thì vẫn đang đi sideways down thôi đang sideways down trong kênh giá đây chúng ta chưa nhìn thấy tín hiệu của VRE đâu đấy sideways down sẽ hướng uh, trở lại 20 thôi sớm thôi. đối với cổ phiếu Mansan này một trong những cổ phiếu trụ cột ảnh hưởng khá lớn đến chỉ số ngành bán lẻ thì tôi vừa nói rồi ngành bán lẻ khá là xấu do vậy chúng ta cũng không kỳ vọng Mansan nhiều khả năng sẽ tiếp tục đi xuống đã xuống 85 rồi tôi nghĩ Mansan lần này ít nhất là sẽ thùng đáy 70 sẽ hướng về đáy 60 thôi tín hiệu khá là xấu hai lần hồi test đến MA200 là đi xuống này chúng ta có thể nhìn thấy cái sức mạnh của MA200 nó thể hiện thị uy này bốn lần liền test đến MA200 quay đầu một khi đã đóng cửa dưới MA200 thì cứ đao chen thôi GAT GAT là một trong những cổ phiếu nó giống như Vietcombank giữ được ở vùng trên đỉnh khá là lâu Đấy, GAT thì đang đi ngang rồi một khi đóng cửa dưới 100 thì nó sẽ giảm mạnh những cổ phiếu Ngân hàng và trụ cột thì đa phần là có xu hướng xấu giảm mạnh. Đối với nhóm cổ phiếu chứng khoán thì sao? Đấy, chứng khoán thì SSI cũng ờ, đã phát những cái tín hiệu hai lần test M200 quay đầu rồi. À, vẫn đang quá trình đau chen thôi. Tôi vẫn đang dự kiến là ssi sẽ tiếp tục quá trình sideways down. VND VND cũng tương tự thôi, cần yếu hơn ssi không test được M200 cơ. Ờ, tiếp tục quá trình à, sideways down thôi các tín hiệu kỹ thuật cũng xấu cho đều cho tín hiệu giảm giá hết chứng khoán Hồ Chí Minh chứng khoán Hồ Chí Minh là cổ phiếu chứng khoán duy nhất vượt được MA200 nhưng có lẽ nó vượt trong thời điểm này thì đang có dấu hiệu là cho thấy là có vẻ là một đợt vượt giả tất nhiên là tín hiệu tiêu cực đối với chứng khoán Hồ Chí Minh thì chưa có nhưng nó sẽ không đứng ngoài ngành khi các cổ phiếu hàng đầu đã giảm thì chứng khoán Hồ Chí Minh cũng nằm trong top đó thôi có lẽ là cũng sẽ không tăng được nữa bước quá trình giảm giá thôi chứng khoán bản Việt chứng khoán bản Việt thì cũng test MA 200 hai lần và thất bại rồi nhiều khả năng sẽ bước vào quá trình giảm giá nói chung là đối với nhóm ngành chứng khoán đa phần cũng tiêu cực giống như nhóm ngành ngân hàng đối với nhóm ngành ờ, bất động sản Bất động sản thì ngoài Vinhome xấu ra chúng ta có thể xét một số cổ phiếu bất động sản khác. Ví dụ như là Novaland thì không tính rồi, Novaland thì đang mò đáy rồi, khó khăn không trả trái phiếu rồi. DG này, chúng ta cũng nhìn thấy các tín hiệu xấu, DG hoàn toàn nếu mà phá qua 13 hoàn toàn có thể quay trở lại dưới 10. Shell này, một trong những cổ phiếu thiên hướng đầu cơ khá mạnh, cũng đã test MA200 rồi, thất bại khả năng sell sẽ quay đầu đi xuống thôi không giữ được ở vùng trên hai mấy này đâu việc CEO đứng ở vùng 20 25 một thời gian khá lâu nó đã quá thành công rồi đối với nhóm cổ phiếu xây dựng xây dựng Hà Đô này cũng khá là xấu này một khi phá qua 28 năm khả năng là phá thôi sẽ lại tìm về đáy cũ 24 thôi cổ phiếu bất động sản khác nhà Bà Rịa HDC này vẫn đang quá trình sideways down thôi sẽ tiếp tục tìm những đáy mới đất xanh này cũng quá trình down rồi có lẽ là sớm xuyên dưới mệnh giá thôi mệnh giá không chống được không hỗ trợ được trong thời điểm này đốm trong cổ phiếu thép Hòa Phát này hai lần test MA200 rồi Ờ, có vẻ như vùng giá 22 này không qua và nếu lần này mà quay đầu xuống thì thủng qua 20 thì khả năng cao Hòa Phát sẽ về 16 năm. Hoa sen. Hoa sen thì đang cứng đầu hơn một chút. Tuy nhiên rất có thể đây là một tín hiệu vượt giả tương tự như ờ, như chứng khoán Hồ Chí Minh thôi. Tín hiệu thì chưa quá xấu nhưng đã bắt đầu cho tín hiệu giảm giá rồi. Kế hoạch kinh doanh chúng ta biết Hoa Sen cũng đặt kế hoạch kinh doanh năm tới rất là thấp, dự kiến lợi nhuận chỉ 300 tỷ thôi. À, Nam Kim, Nam Kim cũng vậy. Đã tạo mô hình hai đỉnh rồi. Khả năng Nam Kim sẽ tiếp tục quay đầu giảm thôi. Nếu mà xét chung các nhóm ngành thì nó rất là dài. Tôi nghĩ là khi tôi điểm qua một số nhóm ngành hay hút tiền Ờ, chứng khoán, bất động sản, sắt thép, ngân hàng, ờ, xây dựng, à, nhóm cổ phiếu đầu tư công. Chúng ta cũng xét qua luôn, nhóm ờ, thời gian qua đang khá là hút tiền. VCG tạo mô hình hai đỉnh rồi nhé, không vượt qua 22. Bây giờ VCG sẽ giảm giá thôi, không có vấn đề gì cả. Licoji, việc Licoji lên được cái mốc 13 là quá thành công rồi. Thực ra là Likoji gặp kháng cự rất mạnh ở 12 năm. À, nến đảo chiều cũng đã xuất hiện. Có lẽ của Likoji này đỉnh đã có rồi. Bây giờ sẽ bị bán mạnh và giảm giá thôi. À, cổ phiếu HHV thì cũng có nến đảo chiều giảm giá rồi, có dấu hiệu tạo mô hình hai đỉnh ở 14 này. Như vậy thì sau khi tạo hai đỉnh xong, điều kiện cần là phá qua 11.7 thì nó sẽ xác nhận mô hình hai đỉnh và nó sẽ giảm giá hướng về mệnh giá xa hơn là vùng giá 8. Có thể nói là tiêu chung lại thì đa phần các cổ phiếu đang ở xu hướng là tiêu cực. Đa phần là cổ phiếu lớn đều có xu hướng là giảm giá chứ không có xu hướng tăng giá. Đến các cổ phiếu có thời thiên hướng đầu cơ cũng ờ, cho tín hiệu giảm giá. Như vậy thì tín hiệu chung của chúng ta thị trường trong thời gian tới nhiều khả năng là tín hiệu tiêu cực với những phân tích như trên thì tôi dự đoán là chỉ số VN-Index của chúng ta nhiều khả năng sẽ không giữ được không giữ được cái mốc kháng cự 10 ờ, hỗ trợ 1030 này đâu và nhiều khả năng sẽ tìm đến vùng hỗ trợ ở thấp hơn ở phía dưới quanh 980 980 985 tại đây may ra chúng ta lại có hỗ trợ và nếu mà nó đi như thế thì nhiều khả năng chỉ số viên index của chúng ta sẽ đi trong cái biên độ là xa sideways down tức là trong cái kênh giá này đây là tôi đang dự kiến nhé chưa biết xảy ra hay không đây nếu theo cái kênh giá này thì tuần tới viên index của chúng ta sẽ tìm xuống dưới 1.000 này thậm chí thủng qua kênh giá này nếu đúng thì nó sẽ hỗ trợ dưới 1.000 nếu mà trường hợp ờ, bị thủng sâu thì nó sẽ chọc xuống được tám mấy chín tám mấy sau đó sẽ có lại có phục hồi kỹ thuật nhưng quá trình chung vẫn là quá trình sideways sideways down Do vậy, quan điểm tôi thì nhà đầu tư không nên tham gia đầu tư ở thời điểm hiện tại nhé. Đó là toàn bộ cái phân tích nhận định thị trường chứng khoán Việt Nam tuần từ ngày mùng 27 ờ, đến mùng 3 tháng 3 năm 2023. Quan điểm tôi thị trường sẽ tiếp tục bước vào quá trình đao chen. Chúng ta chờ đợi xem. À, nếu không có gì thay đổi thì cá nhân tôi đánh giá thị trường ít nhất sẽ đao chen dần và phải đến tầm sau 30 tháng 4 mới có thể chạm đáy. Do vậy, thời điểm này là thời điểm thị trường Dow Chen. Quý vị nếu giao dịch ở thị trường Dow Chen thì hết sức cẩn thận nhé. Không nên uh, hết sức cẩn trọng ở thị trường Dow Chen này. Vì đa phần thị trường Dow Chen thì rất khó kiếm tiền. Những cổ phiếu bơi ngược dòng thì nó rất là ít. 10 cổ phiếu thì đến 8 cổ phiếu là đi theo thị trường chung. Do vậy nếu quý vị muốn thử vận may thì hãy thử với vận may với tỷ lệ tiền và cổ phiếu chỉ ở mức 2-30% thôi, 7-80% là tiền. Chờ đợi những cơ hội rõ ràng hơn trong tương lai. Chúc quý đầu tư có một tuần giao dịch thành công.